nam mô bút Tha dạ nam mô tham ma dạ nam mô sáng kha dạ tập thể học viên lớp vi diệu pháp cơ bản xin trang nghiêm thân khẩu ý thành tâm tri ân sâu sắc đến quý chư tăng thầy tổ các vị trưởng lão đáng tôn kính còn tại thế hai đạo quá phản đã có công truyền bá giảng dạy giáo pháp nguyện cầu cho thiên nghiệp phát sinh thì nhân lành gây dựng các lớp học vi diệu pháp sự soạn giảng công phu phương pháp dân dạy sinh động dễ hiểu, cách đặt câu hỏi để học sinh dễ nhớ bài học. Tất cả những sự kiên trì chịu khó đó sẽ là duyên lành, đem lại quả sức khỏe, trí tuệ, sự an vui và những thành tựu viên mãn về pháp học lẫn pháp hành cho thầy kinh. Ban tổ chức lớp học sinh cổ vũ sự có mặt, không bỏ buổi và tinh thần học pháp năng nổ, chăm chỉ nghiêm túc của toàn thể thiện hữu trong room để duy trì lớp học cho đến hôm nay. Nguyện cầu cho phước trí thanh tịnh từ việc học Pháp, nghe Pháp sẽ mang lại quả an vui tịnh lạc, vượt thoát phiền não, không bị rơi vào bốn đường ác đạo, sự tiến hóa trong Pháp học và thành tựu chánh trí cho cả lớp. Kính thưa Thầy, hôm nay là ngày Chủ nhật 16 tháng 4 năm 2023 là tiết học thứ 195 của lớp vi vi pháp cơ bản. Lần trước đã học ừ, vì đề hữu nhân câu 2 tất cả các pháp vô nhân và nghi thức trước khi giờ học đã xong kính mời thầy quan hỷ lên lớp xin chúc cho cả lớp có thêm buổi học với nhiều chánh niệm và lợi lạc nam mô bổn thầy á nam mô tham maya nam mô sang thầy Rồi kính chào tất cả quý vị trước khi buổi học chúng ta cùng chắp tay đảnh lễ tam bảo thánh tắc Arahang Sama Sambuddho Phagawa Buddhang Phagavantang Afiwademi Swakato Phagavata Thammo Thammang Namasami Sapatipanno Phagavato Savakasangho Sanghang Namami Sama sambuddhamma tu lặng, sa sa tham aganuttamang, afiwa diyaphà sẽ sẵn, avitham matta Con đem hết lòng thành kính, đảnh lễ đến toàn giác vô song, giác pháp tối thượng và giáo hội chúng tăng cao quý. Con sẽ nói về những gì chứa đựng trong vi diệu pháp. Dạ, nam mô thầy á, nam mô thầy mày á, nam mô sẵn thầy á. Rồi, à, kính thưa các vị, hôm nay mình tiếp tục à, cầu là gì ha còn này nhị tới phần chân ha thì trước khi vào học uh, tiếp theo thì mời uh, ờ, MC cho bài lên uh, đọc ly trước uh, cho nó đóng máy lên ha xin mời vậy dạ con kính đảnh lễ thầy xin chào cả lớp ạ Dạ con Long Triều xin kính chào thầy Kinh Mà. Xin kính chào cả lớp. Con xin đọc bài trước. Đầu đề nhị Dukama một trăm đầu đề nhị Sata Dukama Tikka A lớn phần tổ nhân hệ gốc Hetu cá Có sáu một Các pháp nhân, các pháp phi nhân hệ tu Hetu Thamma Na tham Thamma này các pháp hữu nhân các pháp vô nhân sa hệ tất cả thầm ma sa hệ tất cả thầm ma và các pháp tự ứng nhân các pháp bất tự ứng nhân này tu sambayutta thầm ma này tu vipayutta thầm ma bốn các pháp nhân và hữu nhân các pháp hữu nhân mà phi nhân tu chế hetu cheva tamma sa hetu kacha sa hetu kacheva tamma na cha tu năm các pháp nhân và tương ứng nhân các pháp tương ứng nhân mà phi nhân tu chế hetu cheva tamma hetu sambhajitta cha tu hetu sambhajitta cheva tamma na cha tu sáu các pháp phi nhân mà hữu nhân các pháp phi nhân và vô nhân Nahe tukko bana thamma Sahe tu cà vi Nahe tu cà vi Dạ con đã đọc bài xong Dạ con xin kính mời vị kế tiếp mình đọc bài Dạ thưa thầy con xin đọc tiếp ạ à. <clears throat> Đầu đề nhị cá ma ca một trăm đầu đề nhị Sá tá Dukkha ca A. Phần tụ nhân Hê chú gấp xa cá Có sáu một Các pháp nhân Các pháp phi nhân he tu tham ma nó he tu tham ma hai các pháp hữu nhân các pháp vô nhân sa he tu ca tham ma a he tu ca tham ma ba các pháp tương ưng nhân các pháp bất tương ưng nhân hê tú sambayutta tham ma he tu quý payutta tham ma bốn các pháp nhân mà các pháp nhân và hữu nhân các pháp hữu nhân mà phi nhân hê tu chê quá tham ma sa hê tu ca chá sa hê tu ca chê quá tham ma na chá hê tu năm các pháp nhân và tương ưng nhân các pháp tương ưng nhân mà phi nhân hê tu chê quá tham ma hê tu sam bá yút ta chá hê tu sam bá yút ta chê quá tham ma na chá hê tu sáu các pháp phi nhân mà hữu nhân, các pháp phi nhân và vô nhân. Na he tu khô pa na tham ma sa he tu ca pi, a he tu ca pi. Dạ thưa thầy, con đọc xong xin mời vị kế tiếp. Cảm ơn Đông Triều đã post bài. Dạ thưa thầy, thưa cả lớp, thưa cô sư, thưa cô tu nữ Diệu Bảo, dạ con xin đọc đầu đề nhị matika một trăm đầu đề nhị Sata matika A. Phần tổ nhân Hê tứ gốc trá khá có sáu một Các pháp nhân, các pháp phi nhân Hê tu Thamma Na Hê tu Thamma hai Các pháp hữu nhân, các pháp vô nhân Sa Hê Dukkha Thamma Ahe Tukatama. 3. Các pháp nhân và hữu nhân, các pháp hữu nhân và phi nhân. He Hetu Chewatama Sahe Tukha Chasahe Tukha Chewatama Na Chahe Tu. năm Các pháp nhân và tương ưng nhân, các pháp tương ưng nhân mà phi nhân. Hetu Chewatama Hetu Sampayutta cha Chahetu Sampayutta Chewatama Nachahetu sáu Các pháp phi nhân và hữu nhân mà hữu nhân các pháp phi nhân và vô nhân na Nahetu Kopana Thamma Sahetu Kapi Ahe tu kha bi sa thú sa thú và dạ, con xin mời vị kế tiếp ạ. À. Con xin kính à, đánh lễ thầy, con xin kính chào đạo tràng, con xin đọc đầu đề nhị. tika một trăm đầu đề nhị. Sa Sata Dukkama tika phần tụ nhân. he tu Hetugo, cá có sáu một các pháp nhân các pháp phi nhân hề tú thầm ma ná hề tú thầm ma hai các pháp hữu nhân các pháp vô nhân xá hề tú ca thầm ma á hề tú ca thầm ma ba các pháp tương ưng nhân các pháp bất tương ưng nhân hề tú sam bá dứt ta thầm ma hề tú quyết bá dứt ta thầm ma bốn các pháp nhân và hữu nhân các pháp hữu nhân mà phi nhân hê tú chê quá tham ma xá hê tú ca chá xá hê tú ca chê quá tham ma ná chá hê tú năm các pháp nhân và tương ưng nhân các pháp tương ưng nhân mà phi nhân hê tú chê quá tham ma hê tú sam bá yút ta chá hê tú sam bá yút ta chê quá tham ma ná chá hê tú sáu các pháp phi nhân mà hữu nhân, các pháp phi nhân và vô nhân. Ná hề tú khô bá ná thâm má, xá hề tú ca biết, á hề tú ba tú ca biết. Con xin hết. kính chào thầy xin chào cả lớp có phúc xin đọc bài đầu đề nhị dukkhamma tika một trăm đầu đề nghị sát tu dukkhamma tika a à, phần tụ nhân hệ tú gốc chắc cá có sáu một các pháp nhân các pháp vi nhân hệ tu tham ma nát hề tu thâm mà hai các pháp hữu nhân các pháp vô nhân sa hề tu cà thâm mà a hề tu cà thâm mà ba các pháp tương ưng nhân các pháp bất tương ưng nhân hề tu sấm bá dứt tà thâm mà hề tu quý bá dứt tà thâm mà bốn các pháp nhân và hữu nhân các pháp hữu nhân mà phi nhân hề tù chề quá tham mà sa hề tu cà chát sa hề tu cà chề quá thâm mà nát chát hề tu năm các pháp nhân và tương ưng nhân các pháp tương ưng nhân mà phi nhân hề tù chề quá tham mà hề tú sấm bá dít tà chát hề tú sấm bá dít tà chề quá thâm mà nát chát hề tu 6. Các pháp phi nhân mà hữu nhân, các pháp phi nhân và vô nhân. Na hề tù khô phá nát tâm mà, sa hề tu cà bí, a hề tu cà bí. Các Phú đã đọc xong. À, xin mời việc kế tiếp. nam mô Buddha giá nam mô Dhamma giá nam mô Sankhya dạ nguyên như con xin kính lễ thầy kinh Milanda con xin kính chào toàn thể đạo tràng con xin đọc bài ạ đầu đề nhị Dukama Tikka 100 đầu đề nhị Satadukama Tikka A. Phần tụ nhân Hề tu gốc chát cá có 6 một Các pháp nhân, các pháp phi nhân Hê tu Dhamma, ná hê tu Dhamma Số 2 các pháp hữu nhân các pháp vô nhân xá hê tuka dhamma á hê tuka dhamma ba các pháp tương ưng nhân các pháp bất tương ưng nhân hê tu sam sambayutta dhamma hê tu vip vipayutta dhamma bốn các pháp nhân và hữu nhân các pháp hữu nhân mà phi nhân hê tu chê quá dhamma xá hê tu ca chát, xá hê tu ca chê quá dhamma na chá hê tu năm các pháp nhân và tương ưng nhân, các pháp tương ưng nhân mà phi nhân, hệ hệ tu tu quá đầm mà hetu che wadamma hetu sambayutta cha, quá đầm mà wadamma na hệ tu. sáu, Các pháp phi nhân mà hữu nhân, các pháp phi nhân và vô nhân, hệ tu na hetu kopanadamma sa hetu kapi a hetu kapi. và con đã đọc xong, con xin kính mời vị kế tiếp ạ. À. dạ con kính đỉnh lễ ba ngôi tam bảo dạ con kính chào thầy kính chào cả lớp con xin đọc bài ạ đầu đề nhị đút cá ma thiết ca một trăm đầu đề nhị tá tá đút cá ma thiết ca a phần cụ nhân thi tú gốc chắc cá có sáu một các pháp nhân các pháp thiên nhân hê tu tham ma ná hê tú tham ma hai các pháp hữu nhân các pháp vô nhân sa hề chú ca thầm mà a hề chú ca thầm mà ba các pháp tương ứng nhân các pháp bất tương ứng nhân hề tú tầm bá giúp ta thầm mà hề tú biết bá giúp ta thầm mà bốn các pháp nhân và hữu nhân các pháp hữu nhân và phi nhân hề tu chê quá thầm mà sa hề chú ca chát, sa hề chú ca chê quá thầm mà nó chát, hề tu năm các pháp nhân và tương ương nhân các pháp tương ương nhân mà phi nhân hê tu chê quá tham ma hê tú tâm bá dứt ta chá hê tú tâm bá dứt ta chê quá tham ma ná chá hê tu sáu các pháp phi nhân mà hữu nhân các pháp phi nhân và vô nhân ná hê tu cô bá ná tham ma sa hê tú ca biết a hê tú ca tiếp dạ tha thú tha thú tha thú con đã đọc bài xong và dạ, con xin mời vị kế tiếp ạ à. Dạ Nam Mô Bích pha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sanh Kha Giá. Dạ thưa con Châu Nguyễn, dạ con xin kính chào thầy Kinh, con xin kính chào toàn thể lớp học ạ. À. Con xin phép được đọc bài đầu đề nhị, Lukama Tika, 100 đầu đề nhị, Sataduka Matika A. Phần tụ nhân Hì tu gót chó cá có sáu một Các pháp nhân, các pháp phi nhân Hì tu thầm mà, nó hì tu thầm mà hai Các pháp hữu nhân, các pháp vô nhân Sa hì tu cà thầm mà, á hì tu cà thầm mà ba Các pháp tương ưng nhân, các pháp bất tương ưng nhân he tu sambayutta thamma, he tu vippayutta thamma. Bốn, Các pháp nhân và hữu nhân, các pháp hữu nhân mà phi nhân. He tu chề quá thầm mà sa he tu cà chá, sa he tu cà chề quá thầm mà na chá he tu. Năm, Các pháp nhân và tương ưng nhân, các pháp tương ưng nhân mà phi nhân. He tu chề quá thầm mà he tu sầm bá yutta chá, hề tú sầm bá dút tà chề quá thầm mà nó chả hề tù 6. Các pháp phi nhân mà hữu nhân, các pháp phi nhân và vô nhân. nó hề tu khô bá nó thầm mà xá hề tú cà bí, á hề tú cà bí. Dạ thưa con đã đọc xong. Dạ con kính tri ân thầy. Cảm ơn Đông Triều đã post bài. Dạ con kính nhân mít lại cho lớp ạ. À. Dạ con xin phép đọc tiếp ạ. À. Đầu đề nhị, đú cá ma tí ca, 100 đầu đề nhị, xá tá đú cá ma tí ca. A. Phần tự nhân, thê tú gót chát cá, có 6. một Các pháp nhân, các pháp phi nhân, hê tu tham ma, ná hê tu tham ma. hai Các pháp hữu nhân, các pháp vô nhân, xá hê tú ca tham ma, á hê tú ca tham ma. 3. Các pháp tương ưng nhân, pháp bất tự ưng nhân he tú sam bá yutta thamma he tú quyết bá yutta thamma bốn các pháp nhân và hữu nhân các pháp hữu nhân mà phi nhân he tu che quá thamma xá he tú ca chá xá he tú ca che quá thamma ná chá he tu năm các pháp nhân và tương ưng nhân các pháp tương ưng nhân mà phi nhân he tu che quá thamma he tú sam bá yutta chá He tú sam bá ta che quá tham ma ná chá he tu. sáu Các pháp phi nhân mà hữu nhân, các pháp phi nhân và vô nhân. Ná he tu khô bá ná tham ma xá he tú kha bí, á he tú kha bí. Dạ con xin hết, xin mời vị tiếp theo ạ. À. Con kính chào thầy, kính chào cả lớp. Con xin đọc bài Đầu đề nhị một 100 đầu đề nhị Satadukamatika. A. Phần tụ nhân. Hê tu gốc chát cá có sáu một Các pháp nhân, các pháp phi nhân. Hê tu tham ma, ná hê tu tham ma. hai Các pháp hữu nhân, các pháp vô nhân. Sá hê tu ca tham ma, á hê tu ca tham ma. ba Các pháp tương ưng nhân các pháp bất tương ưng nhân hệ tú sampayutta thamma hệ tú vipayutta thamma bốn các pháp nhân và hữu nhân các pháp hữu nhân mà phi nhân hệ tu chê quá tham mà sa hệ tu cà chá sa hệ tu cà chê quá tham mà nó chá hệ tu các pháp nhân và tương ưng nhân các pháp tương ưng nhân mà phi nhân hệ tu chê quá tham mà hệ tu sampayutta chá Hetu Sampayutta Chewa Thamma Nacha Hetu. sáu Các pháp phi nhân mà hữu nhân, các pháp phi nhân và vô nhân. Na Hetu Khopana Thamma Sa Hetu Kapi A Hetu Kapi. Dạ con đã đọc xong. Cảm ơn đồng chiều đã post bài kính chị Ân Thầy. Xin mời về kế tiếp ạ. À. rồi sao thứ sao thứ khá ai đọc không rồi, à, hôm nay nghe quý vị đọc ừ, quan hỷ quá ha ai nấy đọc nhuyễn như ly <laughs> đọc ừ, như gió nhớ dạ, xưa bạn mấy năm về Đức là chắc khoảng ờ, sáu bảy năm hả học ở bên room năm năm truyền đó quý vị vô học đánh dần từ chữ A B C <laughs> không À, a, a i e u u e o âm trường âm loãng âm ráp giờ giờ lên đọc quá trời sáu năm vào bạn quá à, giờ coi như là không ngờ được ha là, ngày xưa chúng ta nghĩ là mở lớp gì pháp bên đó chắc chừng ba tháng chắc biến không còn ai <laughs> ai về cái dài bây giờ sáu năm rồi à, rất là xa thứ. không giờ quý vị mà đọc luôn Bali diễn gì đó mình cố gắng mình nhập tâm á, ví dụ mình đọc nghe những cái câu pháp câu đầu đề gì là mình nhớ mình mình đọc mình để ý xíu à, thì khi nó nhập vô cái cái tâm mình à, những kiếp nào sau đó mình chưa có giải thoát được mình mình nghe lại mình nhớ lại liền không nghe nó hê tu thăm nó hê tu thăm sẽ hê tu ca thâm mà hê tu ca thăm nghe tụng cái là bị nhớ liền à, và nó, rất là à, lợi ích cho mình ha. chứ không phải mình đụng không ờ, có được gì đâu nha quý vị rất là nhiều cái điều tốt mà. nhất là giờ phút lâm chung mà nhớ là cái này nữa thôi là cung trời đạo lợi thọ nhàn ha <laughs> lên đó hưởng liền ha. phải ra đó là cái, cái phước báo của người tu học mình học đúng pháp tụng đúng kinh điển Bali của Đức Phật đàng hoàng à, thì đem rất là nhiều cái lợi lạc rồi bây giờ bài học cũ là học gì rồi mời ờ, triều đọc cái bài cũ tuần ờ, rồi thì ơi cho mình vô dạ à, tuần rồi mình lớp mình đã học các pháp vô nhân rồi rồi đọc đi đọc cái bài đó lên dạ. boss bài cho tôi coi lại Dạ, con xin, a, à, đọc lại nội dung bài học tuần trước buổi 194. Phần B nhỏ các pháp vô nhân. Về tâm thì có 18 tâm vô nhân. Tâm sở thì có 12 tâm sở tờ tha, trừ tâm sở dục. Và tâm sở si hợp trong hai tâm si. Sắc pháp thì là vô nhân, niết bàn là vô nhân. Các pháp vô nhân tính theo về năm tính theo năm uẩn thì sắc uẩn thì có 28 sắc pháp là vô nhân thọ uẩn thì tâm sở thọ hợp trong các tâm vô nhân tưởng uẩn là tâm sở tưởng hợp trong các tâm vô nhân hành uẩn thì gồm 10 tâm sở tờ tha trừ thọ tưởng đã tính ở trên và trừ tâm sở dục và gồm có tâm sở si hợp trong hai tâm si để thức uẩn thì là 18 tâm vô nhân ngoại uẩn thì uh, niết bàn là vô nhân các tâm vô nhân tính theo 12 xứ thì, à, thì uh, nhãn xứ uh, vô nhân nhĩ xứ tỷ xứ thiệt xứ thân xứ là vô nhân ý xứ là gồm 18 tâm vô nhân sắc xứ thân xứ ý xứ vị xứ xúc xứ là vô nhân thì pháp xứ thì ừ, mười sáu sắc tế um, là vô nhân niết bàn là vô nhân và um, 12 tâm sở học trong các tâm vô nhân trừ tâm sở dục và gồm tâm sở si học trong hai tâm si về các tâm về các tâm các pháp vô nhân tính theo 18 giới thì um, thứ nhất về à, nhãn giới là vô nhân nhĩ giới tỷ giới thiệt giới thân giới à, vô nhân à, sáu là sắc giới à, vô nhân thinh giới khí giới vị giới xúc giới là vô nhân tiếp theo là về nhãn thức giới là vô nhân nhĩ thức giới là vô nhân tỷ thức giới là vô nhân thì thức giới vô nhân thân thức giới là vô nhân về 16 phần ý giới là gồm có tâm kháng ngũ môn ờ, và hai tâm tiếp thâu Về phần pháp giới thì ờ, gồm có 16 sắc tế là ờ, vô nhân niết bàn là vô nhân 12 tâm sở tự tha hợp với các tâm vô nhân tâm sở si và tâm sở si hợp trong hai tâm si về 18 ý thức giới thì gồm có à, 5 tâm vô nhân là ba tâm quan sát cộng kháng ý môn và tâm ứng cúng vi tiếu thì năm tâm này là do 18 tâm vô nhân 10 trừ 10 tới cái tâm ngũ song thức đã tính ở phía trên và trừ ba ý giới thì lại còn lại năm tâm về à, các pháp vô nhân tính theo tứ diệu đế thì ở đây à, mình có hai đế là có các pháp vô nhân nhất là khổ đế thì gồm có 18 tâm vô nhân 12 tâm sở hợp trong các tâm vô nhân sắc pháp à, tâm sở si hợp trong hai tâm si tập đế thì à, không có lấy à, vì tâm tập đế chính là tâm sở tham tâm sở tham thì à, là hữu nhân um, diệt đế thì niết bàn thì mình không có thì là vô nhân mình tính vào là các pháp vô nhân Ừ, về đạo đế thì mình không lấy vì ờ, à, bản pháp bản thể là tám tâm sở học trong các tâm 20 tâm đạo tâm nhân cho nên mình không tính vào phần nguyên nhân này dạ đó là nội dung bài của tuần trước ạ tính riêng thôi rồi à thương xà thử ha à, giờ hôm nay mình đi vô câu số 3 câu số 3 câu số 3 các pháp tương ưng nhân đó sẽ là boss là các pháp tương ưng nhân các pháp bất tương ưng nhân à, câu số 3 he tu sâm bá ta tham ma he tu quyết bá ta tham ma các pháp tương ưng nhân các pháp bất tương ưng nhân rồi thấy rõ không quý vị alo dạ thưa rõ ạ rõ ha ok dạ vâng rồi trong đây mình thấy nó có hai câu ha câu nhất là các pháp tương ưng nhân tức là những cái pháp nào mà nó tương ưng với lại sáu nhân thì các pháp được gọi là các pháp tương ưng nhân à, tức là hãy cái pháp nào mà nó có nhân có những cái nhân tham sân si vô tham vô sân vô si tương ưng với nó thì các pháp đó gọi là các pháp tương ưng nhân rồi các pháp bất tương ưng nhân tức là những cái pháp nào không có tương ưng với sáu nhân đó thì được gọi là các pháp bất tương ưng nhân à, đó là cái câu số 3 là cái chủ đề chính để chúng ta dựa được nó mình lấy ha thì như vậy bây giờ các pháp tương ưng nhân lấy bỏ số các pháp tương ưng nhân a nhỏ các pháp tương ưng nhân rồi như vậy là những cái pháp nào mà nó tương ưng với nhân thì bắt đầu chúng ta lấy ha cái pháp nào tương ưng với nhân thì mình lấy mình bỏ xuống mình lấy ra mình dồn cái bảng nêu bên này những cái pháp nào mà tương ưng nhân thì quý vị lấy quý vị bỏ xuống ha. pháp nào tương ưng nhân à, rồi bây giờ chúng ta bắt đầu à, à, mời quý vị lên ha để mà tham gia vào cái câu đầu đầu tiên này rồi xin mời ai lên trước, mời anh Bá Phúc đi. Mời anh Bá Phúc lên các pháp tương ương nhân và những pháp nào. Bây giờ à, trên bản nêu thì à, các pháp tương nhân ừ. tức là những pháp mà nó có những cái nhân đồng sanh là vô tham vô, tham vô tham tham sân si vô tham sân si tức là sáu nhân thì à, là chúng ta có tổng cộng 121 tâm mình trừ đi 18 à, vô nhân thì còn lại là 103 103 tâm thì 103 đó tức là những mười hai tâm bất thiện rồi 24 như dục giới tình hảo rồi 27 đấu đại tức là 15 sắc giới với 12 vô sắc giới và 40 tâm siêu thế tức là tổng cộng là 103 trăm lẻ tâm đó là những pháp tương ưng nhân rồi, rồi mời mời ai lên mỗi mỗi tuấn không ai lên mỗi tuấn không dạ cho con xin được bổ sung mà. rồi dạ thì uh, dựa theo bản nêu thì các pháp tương ưng nhân thì uh, trước tiên là tính theo tâm uh, thì 121 tâm trừ 18 tâm vô nhân là còn 103 tâm thì trong đó uh, tâm bất thiện là có 12 tâm uh, tâm tham tâm sân tâm si uh, tâm tâm thiện dục giới uh, tịnh hảo thì gồm có uh, tâm thiện thì gồm có là tám tâm đại thiện ờ, năm uh, tâm thiện sắc giới bốn uh, tâm thiện vô sắc giới và 20 tâm đạo à, rồi tâm quả thì gồm có là tám tâm đại quả năm tâm quả sắc giới bốn tâm quả vô sắc giới và 20 tâm quả siêu thế à, về tâm duy tác thì có 8 tâm duy tác uh, ờ, 8 tâm uh, duy tác dục giới tịnh hảo 5 tâm duy tác sắc giới và 4 tâm duy tác vô sắc giới dạ tôi xin hết sàng thử còn ai bổ sung không ai muốn bổ sung không à, thầy cho con bổ sung thầy rồi ngon lành ha dạ con à, theo con thì có 103 tâm à, hữu nhân trừ cái vô nhân ra cái cái, cái 18 tâm vô nhân á rồi nó có gồm có 52 tâm sở mà trừ cái si si hợp tâm si nữa cái hữu si hợp tâm si nữa trừ nó ra còn 51 tâm sở cái con đó là tất cả đó là những cái đó là có cái pháp tương ưng nhân đó thầy rồi Đây gồm có một trăm ba tâm dạ dạ với năm mươi hai tâm sở từ si hợp ờ, thiếu si hợp ờ, tâm si dạ thưa thầy hết ạ à. rồi xa hết rồi còn ai nữa không dạ con ờ, bổ sung thêm là uh, nó phải có cái um, những cái tâm sở biến hành tại vì nó nó nó nó nó đồng sanh thêm những cái cái tâm bên đây và, nó, và phải có những cái tâm sở tinh hảo biến hành đó con bổ sung thêm vậy thôi rồi rồi <laughs> tiếp còn ai đó vẫn còn bị sót cái cái gì cho con thử không thầy à, dạ trong một à, một trăm hai 121 tâm á, thì mình trừ ra 18 cái tâm vô nhân thì nó còn là 103 tâm à, trong khi đó nếu mà mình tính ra tương ưng với với lại tâm ờ, ờ, nhân trí tuệ á, thì à, con sẽ lấy ra là có 79 tâm gồm có 12 tâm hợp trí dụng với tịnh hảo 27 tâm đáo đại 40 tâm siêu thế cái đó là nhân hợp trí rồi về cái à, tương ưng với tâm si thì sẽ có hai tâm si là à, si thọ xã hoài nghi và si thọ xã hợp phóng vật về tương ưng với sân á, thì có hai tâm sân là tâm sân thọ ủ à, tâm sân thọ ưu hợp phấn vô trợ và hợp phấn hữu trợ rồi về cái tương ưng với tà kiến thì nó có bốn cái tâm tham hợp tà thưa thầy rồi sao lắm <laughs> rồi bài tiếp bài tiếp cô kim cúc rồi thôi cúc rồi em rồi mấy bữa trước rồi lên dữ nó mà nó không theo à này Châu Nguyễn nè Mỹ Ngọc nè Quảng Viên Thanh Hoàng đủ thứ nhiều quá là Tina nè đâu có tiêu rồi Trang Dương nè chánh tâm rồi chánh tâm lên đi chánh tâm lên lên trước nào lên đi Dạ, yeah. À, uh, con xin ờ, kính đánh lễ à, ba ngôi Tam Bảo. Con ờ, xin kính chào thầy kinh, con xin kính chào cả lớp. Thì trong cái ờ, cái đề tài này thầy nói về tâm, thì các pháp tương nhân thì <clears throat> thì nãy như các bạn có nói thì thì chất các pháp tương nhân thì nó gồm có là 12 tâm bất thiện và 91 tâm ờ, tình hảo thì nãy cứ nói thì giống như vậy rồi nhưng mà con chỉ bổ sung á, cái cái chữ này các pháp tương ưng nhân này á, thật ra nó cũng là nó cũng giống như là pháp nào gọi là hữu nhân thì cũng nó là pháp tương ưng nhân nó chỉ là cái từ ngữ đó thôi thì con chỉ bổ sung vậy thôi thì nó tương ưng nhân thì đó mình học những cái pháp mà nào gọi là hữu nhân thì nó cũng giống như là các pháp tương nhân thì con xin bổ túc gì cái vấn đề đó thôi thưa thầy con xin hết rồi xa tử rồi mời tiếp mời tiếp chưa được chưa được nghe chưa có đã là bài <laughs> chọn Nguyễn rồi dạ thưa thầy con đây mà con thấy con cũng giống uh, mọi người thôi nên con cũng không có ý kiến gì khác thầy không gì luôn ha rồi <laughs> ngồi xuống luôn <laughs> không ai thấy gì khác hết các ta Dạ thầy ơi, có nhiều người không hiểu cái chữ tương ưng, cái cái danh từ Hán Việt có nghĩa là gì á thầy, thành ra cũng khó mà trả lời, người ta không hiểu cái từ Học bây giờ tới đây mà còn không hiểu tương ưng là gì. nữa có nhiều người mới thầy ơi. Thưa thầy dự Thiện xin có ý kiến Rồi, mời cô dự Thiện, hết xảy nha, rồi đúng nha. dạ. Dạ thưa thầy, nãy giờ thì các bạn phân tích nó cũng gần đúng rồi, các pháp tương ưng nhân thì về tâm thì có 103 tâm tức là 121 tâm trừ 18 tâm vô nhân còn về tâm sở thì hồi nãy có một vị nào nói là 52 tâm rồi sao lại sửa 51 thì tâm sở á, thì theo ờ, dự Thiện là có 52 tâm mà ta chỉ trừ đi là tâm sở uh, tâm sở si hợp trong hai tâm si còn cái tâm sở si mà trong tâm tham hay tâm sở si trong tâm sân thì nó vẫn có cho nên là ta không thể nói là 51 tâm sở mà nó phải là 52 tâm sở dạ Diệu Thiện chị bổ sung bao nhiêu dạ. rồi xà đó xà đó à. còn ai đâu, không thêm chút xíu nữa <laughs> rồi ha không ai nữa phải không <laughs> rồi bây giờ giải nha bây giờ giải nha rồi các pháp tương ương nhân tức là những cái pháp nào mà tương ương với nó thích hợp với nó tương ương với nó à, thì được gọi là các pháp tương ương nhân à, rồi chưa nắm được ý này chưa quý vị dạ được ạ được không rồi giờ tám tâm tham có tương ương với nhân không dạ có tương ương với nhân gì nhân tham với nhân si tương ương với nhân gì lương vâng tham, rợn quá mười hai tâm bất thiện như vậy là đang hỏi tâm tham à, tương ưng với nhân gì thầy nói tám tâm tham tương ưng với nhân gì hả thầy à, nhân si thầy nhân si tương ưng với si tâm tham sao tương ưng với nhân tham được nó sao tương ưng với nó được nó giống như mình mình mình đâu có tương ưng với mình cái nào tương, tương ưng có nghĩa mình, là đồng sanh không thầy thì đoạn xanh là khác và tương ưng là thích hợp tương ưng với thích hợp. với hiểu không thì giờ trong tâm tám tâm tham này nè nó có hai nhân là nhân tham với nhân si đúng không dạ dạ đúng, đúng không dạ đúng không thì bây giờ nhân nào tương ưng với, với, với, với nhân tham là nhân Vậy dạ, si có nhân si thôi nhân si thôi nhân si à, đúng không giờ mới hiểu hiểu chưa hiểu chưa <laughs> dạ rồi bây giờ nhân sân tương ưng với nhân nào nhân si nhân si nhân si đúng chưa dạ rồi giờ nhân si tương ứng nhân nào tâm hai tâm si dạ không có tương ứng nhân nào hết ờ, đâu có tương ứng thì trừ hai cái si rồi đó không thì à. bác sĩ mà lấy được nhiêu trí tuệ một dạ, trăm lẻ một trăm bây giờ bác sĩ mà lấy được nhiêu trăm lẻ một bác sĩ lấy được nhiêu tâm trăm lẻ một không à, lấy được mười à, mười à, mười tâm hai tâm bất tiện Ồ, oh, thầy đang nói trong 12 tâm bất thiện dạ. Thầy lấy 10. Lấy 10 thôi, 10 là 10 pháp có có 10 cái cái cái, cái, cái tâm là tương ưng với nhân. Dạ. Nắm được không quý vị? Dạ hiểu. Hiểu rồi. Dạ giờ hiểu rồi đó thầy. <laughs> thầy nói khác hiểu không thầy không nói không hiểu tâm tính hiểu không cô dị bảo à, tại vì cũng ờ, quy về cái chỗ không hiểu cái chữ tương ưng là như thế ừ, nào đó đấy không phải để ý chữ ta mới có cái ý nó khác với hữu nhân là khác như lại tờ như lại chánh tông nói là khác nha là tương ưng là khác à được chưa rồi giờ tâm vô nhân thì có không không có dẹp qua bên không yeah. Dạ. những cái kia có hết không những cái kia là đều có tương ưng nhân hết đúng không thì về mình lấy hết những phần dưới 24 tâm vị tình hảo 27 à, đó đại và 40 siêu thế đó là tương đương nhân hết đó, chỉ cái chỗ bây giờ chưa có hiểu được ý <laughs> từ tương ưng bởi nên thầy nói còn sót con không biết sót cái gì <laughs> hiểu không dạ hiểu rồi hiểu không rồi à, xà thử trí tuệ phát sanh liền không như như vậy cái 24 tịnh hảo nó là nó nó nó tương ưng vô tham vô sân vô si luôn hả thầy mà nhân nhưng mà tùy theo nếu hợp tùy, lý tùy ờ, tâm anh. trí tùy theo nó tương ưng vậy đó cái nào tương ưng cái nào cái hợp trí cái lý trí hai cái nó khác à. rồi bây giờ tâm sở thì sao đây tâm sở là 52 tâm nhưng mà khi nào phối hợp với si thì nó mới trừ trừ cái tâm sở si ra thầy còn bình thường à. nếu tính à. hết thì vẫn là 52 đúng rồi đúng Chứ rồi còn quý vị hiểu cái này không ha 52 <laughs> tâm sở nè tại vì trong đây nó bất thiện có nè không thiện có nè à, thì em lấy hết luôn 13 tự tha 14 bất thiện 25 tình hảo là 52 tâm sở lấy hết không nhưng mà riêng cái tâm sở si á à, riêng cái tâm sở si á khi nó hợp với tâm si nãy tâm si mình đâu có lấy được không thì khi nó hợp với tâm si thì không tính nó loại được ra trừ tâm sở si hợp hay tâm si à, nhưng mà nó vẫn là năm hai bởi vì sao bởi vì tâm sở si nó vẫn có mặt trong tâm tham tâm sở si nó vẫn có mặt trong tâm sân và nó vẫn à. lấy luôn năm hai tâm sở là trường hợp đó bởi dạ. vì khi mình không hiểu mình thấy tâm sở si trừ hai tâm si cái nó mất hết tâm sở còn có năm mốt không phải vậy ha à vấn đề là cái chỗ đó ha nắm được chưa alo dạ hiểu hiểu ha hiểu rồi cái tuần gì nói thì vậy à, à, chặt lát tiếp hiểu lúc này thôi thầy <laughs> à, vậy, thưa thầy con hiểu nhưng mà thầy có thể cho ví dụ là à, trương ương nhân tám thâm tam tham trương ương nhân si thầy cho có ví dụ được không thầy thì bây giờ cái cái gì mà tương ưng với nó hợp với nó thích hợp với nó thì dụ như là à, Nguyên Như hợp với lại Châu Nguyễn à, thì gọi là tương ưng Châu Nguyễn tương ưng với lại đi chung cùng chung đi chung cùng à, gọi là tương ưng ví dụ như tâm tham thì nó có hai nhân là nhân tham với nhân si thì nhân tham là chính nó rồi thì mình đâu có nói nó là tương ưng được đúng không đâu có nói là tương ưng thì tương ưng với nhân tham á, thì là nhân si à, thì vậy mình chỉ lấy được tâm tham lấy được cái nhân si là tương ưng với nó thôi à, thì như tương ưng là nó vậy còn chính nó thì không nó không thể nói là tương ưng được nó đâu có tự nhiên với nó được như vậy nếu mà con ờ, con nói là tâm ờ, tâm ờ, tịnh tịnh hảo à, hợp trí tương ừ. ưng ừ. với vô tham vô sân con nói vậy đúng không thầy không có tâm là khác mà tâm sở khác không cái cái tâm tịnh hảo nè tâm dục giới tịnh à. hảo nè hợp trí à. như vậy là nó có nhân vô tham vô sân vô si nhưng đúng mà nếu như vậy, à như vậy nếu mà nó đã hợp trí là con nói nó chỉ còn tương ưng với vô tham vô sân thôi con nói cũng được à, nói vậy đó thì đó là hợp nếu hợp trí là mình lấy nó ra là, là lấy hợp trí ra lấy trí tuệ ra nó là chính nó đó, tương ưng với lại vô tham vô sân ừ, cũng được đó là trường hợp vậy đó là mình lấy riêng ra vậy đó dạ, con cảm ơn dạ, dạ. thầy cho, cho thầy hỏi là khi mà cái tương ưng và giống như cái trái táo và cái pineapple là cái bánh táo á, thì khi à, bánh táo là nó nó tương ứng với cái trái táo nhưng đều mình nói trái táo không phải tương ứng của trái táo đúng không ạ <laughs> cái này cái này là sao thầy <laughs> cái, cái, cái bánh táo và cái trái táo cái bánh táo là, là khác và cái trái táo là khác nó khác cái, khác sao mà cái bánh táo là nó tương ứng với trái táo còn trái táo là không thể là tương ứng với trái táo được bởi vì nó là trái táo đúng rồi ở thí dụ vậy cũng được à, à. tức là cái gì mà tương ưng với nó thì, thì gọi là tương ưng còn chính nó thì không là tương ưng nữa yeah dạ. yeah dạ. chắc ha chắc gấu ha thầy chắc thì không chắc đâu ạ <laughs> <laughs> rồi chắc không chắc thì cũng ráng chịu nha qua bài ráng chịu <laughs> rồi giờ các pháp tương ương nhân tính theo à, giống thưa dạ. thầy tại vì dạ. thưa thầy tại vì cũng có đọc trong cái quyển sách nào không nhớ nhưng mà nhớ là có nói là các pháp gọi là hữu nhân thì cũng là pháp tương ưng nhân thì, thì ta nói vậy cái giá trị của người ta hữu nhân là có nhân là nói chung hết luôn ví dụ như tâm tham là pháp hữu nhân thì nó có hai nhân nhân tham nhân sân nhân tham nhân si đúng không là pháp hữu nhân <laughs> nhưng mà nói các pháp tương ưng nhân là khác là hai cái khác nhau chứ sao giống nữa nó giống là trật nhiều khi người đó ta dịch trật nữa cô ừ, dịch đó, mình người đừng từng cái ờ, ờ, ờ, giống như nói là các dạ. pháp ví dụ như là tâm si thì có một nhân si đúng rồi đó là, là, là hữu nhân tâm si có một nhân là hữu nhân rồi là, là, là nhân si nhưng mà tương ngân với, với, với tâm si này thì không có không có nhân tương ngân à dạ dạ dạ đúng không đúng là mình phải dùng trí mình suy xét chứ đọc đâu tin đó là chết rồi dạ dạ sách giờ nhiều thứ lắm <laughs> cẩn thận nha quý vị <laughs> nghe vậy mình nghe pháp vậy mình nghe nhiều nhiều lắm ông này ông kia nói tù luôn tà mình nghe mình không khéo là mình bị dính vô tà kiến cái thôi rồi luôn xong bởi vì chính là nó thì không thể là tương ưng nữa dạ đúng rồi nó sao tôi ngưng nó được <laughs> không không hợp lý rồi bây giờ các pháp tương nguyên nhân mình tính theo là từ từ loại đó là năm vẫn mình phân tích là giống như là mình mổ xẻ bác sĩ mình mổ mình thấy sự thật à. đó nè à, nói chung chung thì à, khó mà phân khó mà hiểu được cái cái, cái pháp chân đế đó rồi ờ, về năm quẩn nè bây giờ nói năm quẩn thì mình có gì sắc quẩn thọ quẩn tưởng quẩn hành quẩn và thức quẩn có năm quẩn không rồi ai lên ờ, trình bày mổ ra thử ví dụ này ra sao một triệu copy cái này cái mình bỏ lên cái bỏ cái khỏi một công đánh từ chữ từ chữ một công thì để sẵn mà quên cho nên có mấy này mà năm quận 12 xứ 18 giới đó cái mình giữ sẵn thôi nói tới mình copy mình quăng lên cái copy quăng lên rồi ai lên phân tích dùm năm quận rồi tương ưng rồi dạ, quận thì thì <laughs> anh nói đi anh nói, dạ, nói đi anh à, Đức dạ con tính con tính là xin lên trước nói trước để cho nó dễ mà <laughs> dạ thầy cho con à, nói à, có ý kiến là thầy tính theo anh năm quẩn đó thì theo con thì chỉ bốn quẩn đều có chỉ có trừ cái sắc quẩn ra không có à, cái cái thọ quẩn tưởng quẩn là có cái cái tâm sở thọ tâm tâm sở tưởng hành quẩn thì nó có 52 ờ, ờ, trừ cái ờ, hai công tưởng bương thọ với tâm si à, hợp à, sở si hợp tâm si còn à, thức quẩn thì có à, 101 tâm cho nãy mình phân tích đó thầy à, là gồm có 10 10 tâm bất thiện à, nó trăm một trăm lẻ ba một trăm hai tâm trừ 18 tâm vô nhân trừ hai à, hai tâm si yeah. Dạ, con xin hết ạ đây xa nữa xa nữa rồi mời à, tâm tính lên nói rõ thêm chứ nói từng Điều dạ. theo không? từng quẩn từng quẩn rõ ràng đó dạ. sắc quẩn thì không phải là pháp tương ưng nhân họ quẩn rồi. khoan khoan từ từ sắc quẩn là có hay không không có không có sắc không quẩn. có nhưng mà có không có không có rồi, rồi thọ quẩn thọ quẩn có bởi vì nó là một trong 52 tâm sở hồi nãy mình nói đó có vẫn quẩn là có có có, có pháp tương ưng nhân dạ con nghĩ thượng quẩn mình phải nói thượng quẩn thọ quẩn là pháp tương ưng nhân mình nói vậy đúng không thầy vẫn là tâm sở thọ phải nói rõ ra chứ à, khi mình nói mà nói rõ là tâm sở thọ hợp với các tâm hữu nhân tương ưng nhân nói rõ rồi hợp với các tâm hữu nhân tức là trừ với tâm vô nhân đó thì nó hợp với các tâm hữu nhân mà tương ưng nhân à, thì phức nó... tạp quá vậy thầy thì thì hồi nãy mới nói rồi đó những tâm hữu nhân mà nó không tương ưng nhân thì mình đâu có tính như được hai tâm si sao tính như được dạ. vậy mình đi thẳng tương ưng một tâm luôn đi thầy không phải ghi từ từ cho nó để mà nó nó, nó ghi từ từ nó hiểu pháp chứ rõ ràng chứ nói nó tắt gì giờ mình học được mình mổ được mình mổ ra cho rõ chứ đó, tướng quẩn, tâm sở thọ tướng quẩn tâm sở tưởng hợp với các tâm hữu nhân tương ưng nhân đúng rồi ừ. hạch quẩn là 50 tâm sở còn lại hợp với các à, tâm hữu nhân gì? tương nhân à, trừ gì đó trừ thọ tâm sở tưởng à, trừ thọ tưởng rồi thức quẩn quẩn là 100 lẽ một tâm hữu nhân tương ưng nhân rồi đúng rồi đó rõ chưa quý vị à, mình mỗi rồi, ra mình thấy không Được em phải ghi là trừ hai tâm si nữa trừ cho nó rõ đi phải là 103 trừ hai tâm si đó mình nghe vậy thì ờ, mấy người sau người ta có vô người ta học người ta coi người ta có thể nắm được ha chứ giờ mình nói tắt tắt quá thì <laughs> không biết được đâu mò cái này phải học với thầy á thầy ơi chứ tôi, nếu mà đọc sách là coi như buồn sách thua luôn rồi sách biết luôn thua luôn thầy ơi không hiểu <laughs> sách tao nói tắt thôi mà nói tắt ờ, hiểu hiểu thôi đáng chịu <laughs> rồi dạ, đó là mình năm vẫn câu hỏi dạ ừ, con là Trang con xin um, chào thầy và con có câu hỏi là con tưởng là mấy cái sở hữu như là thọ và tưởng thì nó là biến hành thì mình có cần thiết mình nói là cách tâm hữu nhân tương ưng nhân không thầy tại con thấy nó biến hành thì nó cũng thích hợp với tất cả bên kia mà thầy thì nè tâm sẽ thọ hợp với các tâm hữu nhân tương nhân nè có gì đâu khác đâu thầy chỉ nói ra cho rõ thôi trang chứ nói gì tâm à. Ờ, ờ. tức là nói về cái sự tương ứng đó đang nói pháp tương ứng ha hiểu dạ. không tức là mình đang nói về dạ các pháp tương nhân thì tâm sở thọ nó hợp với những cái tâm ờ, những cái tâm nào mà tương ưng nhân đó. cái tâm hữu nhân mà tương ưng nhân còn những tâm hữu nhân mà không tương ưng nhân thì mình đâu có tính vào được tại đang học pháp về tương ưng nhân mà ừ, dạ dạ à, đúng không chứ mình nói tâm sở thọ là, là, là, là, là biến hạnh là có mặt trong 21 tâm thì cái đó là khác nữa cái đó là nói gì tổng quát dạ đúng chưa dạ dạ con hiểu nó được không rồi xả nước rồi bây giờ là năm quẩn xong phải không giờ mình qua tới 12 xứ này Đấy. bắt 12 xứ bỏ xuống nhãn vậy tỷ thiệt thân bỏ xuống ha đúng rồi xả đúng Rồi, mời quý vị lên phân tích nha, phân tích coi 12 xứ này các pháp tương ưng nhân tính theo 12 xứ ra sao. con xin xung phong lãnh học dịch trước đây à, dễ mà à, cái, dễ. <laughs> cái nhãn xứ à, nhãn xứ sắc xứ nhĩ xứ thân xứ tỷ xứ khí xứ thiệt xứ vị xứ thân xứ xúc xứ thì cái này nó nằm ở trong à, cái này nó không có tính này mà nó chỉ tại có sao không xứ với pháp xứ thôi tại sao không tính cái phần sắc xứ là nó nằm ở trong phần sắc pháp cái phần nhãn xứ là nó nằm trong sắc thần kinh nhãn nó cũng nằm trong sắc pháp mà sắc pháp thì nó không có nhân tương hương vị trong đây thành ra cái 10 cái phần ở trên là nó 10 ờ, 10 cái phần à, nhãn sắc nhĩ với thinh tỷ với khí thiệt với vị và thân với xúc thì nó không có ở trong đây chỉ có tính về cái ý xứ hồi nãy gì mình nói là 121 à, ờ, trừ với lại à, tâm vô nhân và trừ thêm tâm si nữa là cái ý xứ nó còn 101 giống hồi nãy mình nói bên quẩn và về cái pháp xứ á, thì nó gồm có 16 sắc tế là không có tính rồi à, nó gồm có một cái niết bàn cũng không có tính nó chỉ tính cái phần mà 52 tâm sở thôi thành ra trong cái pháp xứ nó chỉ tính còn có 52 tâm sở thưa thầy còn trong cái ý xứ thì nó còn 101 cái tâm dạ đó là rồi xà đấu xà đấu ha còn ai lên nói thêm nữa không dạ con là trang con không biết con có nghe cái khúc mà mình phải trừ ra 52 tâm sở hợp tâm hữu nhân mà phải trừ cái tâm sở si hợp hai tâm si không ạ? Rồi sao? Dạ, cái pháp xứ thì mình lấy 52 tâm sở, mà Ừm. mình phải trừ cái tâm sở si khi mà nó hợp với hai tâm si. Đúng rồi, đúng rồi, phải lấy luôn ha. Rồi, xa thấu ha. Thì bây giờ nhãn xứ có nhân tương ưng không? dạ không không tỷ xứ cũng không không tỷ xứ không thiệt xứ không thân xứ không luôn à, sắc xứ có không dạ không tinh khí vị xúc bởi sao không bởi này sắc pháp mà nó là vật chất ha thì nó đâu có tương ứng với nhân ha à, riêng ý xứ nãy mình học ý xứ đã là có nhiều 101 101 tâm à, tương ứng ha là là thực về ý xứ ha rồi bây giờ pháp xứ là ghi pháp xứ rõ ra chứ đừng như vậy Pháp xứ gồm có gì? 16 sắc phế, niết bàn và 52 tâm sở. 16 sắc phế. 16 sắc phế. Phải không? Dạ không. Không, sẽ phải sắc phế không? Không lấy. Không. À, rồi. Rồi tới gì? Niết bàn. Niết bàn lấy không? Lấy. Dạ không. Niết bàn không luôn hả? Niết bàn không lấy luôn. Niết bàn tại sao không lấy? Vì nó không có nhân nếu bạn vô nhân mà còn vô mà, nhân mà, mà, mà còn là vô duyên luôn nha quý vị <laughs> mình là vô duyên với nước bà ta không à, nếu bạn là vô duyên luôn vô nhân mà vô duyên luôn quý vị sao mà, mà, có duyên với nước bàn là, là đại phước không <laughs> để nó cho đẹp cho mảnh yêu cho đẹp thôi thầy ơi <laughs> rồi gì nữa 50 ờ. 52 à, tâm sở 52 tâm sở lấy hết không trừ à, tâm trừ si, tâm sở si khi phối hợp si, với tâm si phối hợp với tâm si à, nhưng mà vậy thì còn 51 không dạ không <laughs> không có còn 51 tự nhiên thầy nói 51 thì khi mà thay mấy sân mình đâu có lấy được nữa à đó dạo chính cái dạo đó ha mình à, vẫn lấy 52 tội sản như thường trừ si phối hợp hai tâm si à, xà thử xà thử không nắm được hết không quý vị alo thầy cái chỗ mà 10 16 sắc tế này nó thuộc pháp xứ tại vì nó là cũng là đối tượng của tâm hả thầy hay sao thầy? đúng rồi nó thuộc sắc nó ra mà nó nó pháp sắc tế chứ nó không phải đối tượng của mắt tai mũi lưỡi thân nó không phải đối tượng của nó nó đối tượng của 121 tâm đó hả thầy à, đối tượng của tâm đó. đối tượng thuộc cảnh pháp mà nó thuộc cảnh pháp à, chừng nào quý vị thiền quý vị thấy được 16 ờ, sắc tế là ngon á thấy được sắc pháp rồi thấy được pháp chân đế của gì sắc chân đế đó. còn chưa thấy được sắc mà đòi thấy tâm kia là chuyện không thể có không <laughs> rồi bây giờ tới cái ờ, 12 xứ quý vị hiểu đó không thông qua thông qua được không rồi tới 18 giới 18 giới bỏ 18 giới lên cho bà con phân tích đi rồi 18 giấy rồi hãy lên Phúc trình ờ, tập ờ, nói phân tích sơ ờ, quen về 18 giới thì những cái nhãn giới nhãn giới sắc giới nhị giới thinh giới thị giới khí giới thiệt giới vị giới thân giới xúc giới thì uh, những cái uh, những cái giới này nó, nó nói chung là không có không có pháp tương ưng tại vì nó thuộc về uh, nhãn giới thì nó là sắc thần kinh nhãn nói chung nó là thuộc về môn môn và cảnh nó thuộc về sắc riêng là, là ý giới thì là, là nó ý giới cũng vậy ý giới thì nó thuộc về tâm vô nhân phải nói là nó tâm phan của môn và hai tiếp theo nó thuộc vô nhân thì cũng không có pháp tương ưng <coughs> riêng cái phần à, pháp giới pháp giới thì à, nó gồm 20 52 à, tâm sở tâm sở đó thì nó chỉ có 10 hai tâm sở thôi. thì si hiệp với tâm si đó thì thằng ấy đã phân tích đó riêng ờ, 16 sắp tế và nếu bàn thì cũng không có tại nó không có phát tương ưng ờ, về phần ý thức giới ý thức giới thì nó là một một trăm ờ, lẻ một trăm lẻ ba tâm mà nó mình phân tích là một trăm lẻ ba tâm phụ hữu nhân á thì nó là nó, nó ý thức giới là nó, nó, nó nhân trừ đi trừ đi um, ngủ ngũ thức à, đi đi vào ba cái ba cái ý giới các ngủ môn dạy tiếp theo dạ, cho nó lại ý thức giới à. cho cho anh à, Phúc nói lại ý thức giới nha đặt ra nói bạn nha ý thức giới thì nó gồm mà, mà, mà, là là là nó nó, nó trừ đi cái ngủ song thức với uh, ba cái đầm biên giới tháng u môn với hai tiếp thâu rồi bỏ nó ra chưa đúng chưa đúng rồi biên giới là trừ hết uh, à, 18 tâm vô nhân luôn à, trừ đó đúng rồi trừ cái vô nhân luôn 18 tâm vô nhân luôn thì nó còn là, là chưa lấy một trừ trừ hai cái tâm nữa, si. chưa nữa trừ 18 tâm nhân cũng chưa đủ nữa trừ hai tâm si luôn đúng rồi thì phải lấy 201 trừ dạ. thì mới đúng đúng không tám trừ hai là dạ, còn trăm lẻ một ờ, trừ hai c nữa à, là trăm lẻ một rồi bây giờ ờ, nhãn thức giới nhĩ thức giới tỷ thức giới thị thức giới thân thức giới tại sao lấy Dạ, nó là tâm vô nhân nó là tâm vô dân xà lẫn xà lẫn hào không lấy không à. rồi ý giới thì sao không lấy nó cũng là tâm vô nhân cũng là tâm vô dân luôn ha rồi pháp giới là sắc 16 sắc tế là sắc pháp thì không dạ. lấy cái dạ. nước bàn cũng không luôn yeah. Dạ. rồi 52 tâm sở lấy 51 đúng không dạ yeah, không không <laughs> trừ si si trong tâm si hai đồng chí rồi xa lỡ xa lỡ ha nhưng mà ngon lành ha mà dễ dàng quá từ từ quý vị vô dễ dàng ha rồi hiểu không quý vị ơi nắm đường ha nắm đường qua tiếp rồi tứ đế tứ gì đế tứ gì đế là mình còn có khổ đế tập đế diệt đế đạo đế ha rồi nói với uh, tư diệu đế bốn pháp ha khổ tập diệt đạo thì bây giờ những cái pháp tương nhân dân mình tính theo tư diệu đế thì như thế nào đây mời quý vị coi ai xung phong à, rồi bạn đi ngon lành ha vậy dạ, cho con thử thầy thử đấy à, ừ. ờ, tứ đế thì à, à sofa là con thấy bỏ cái việc đế trước cái đã nó chỉ có khổ đế tập đế và đạo đế thôi à, trong khổ đế thì mình sẽ lấy là một à, à, thủ đế thì nó có 81 tâm hiệp thế thì mình ở trong đây mình sẽ trừ ra thêm 18 cái tâm vô nhân nữa là 81 trừ 18 tính không ra thì phải con trừ không 81 trừ 110 tính từ trên xuống cộng số tập tính vậy đó tập lấy bản nêu để trước bản nêu kìa cứ chỉ bản nêu mình chỉ mình cộng vô thôi chứ có gì đó dạ. Từ đi xuống từ từ dạ lấy 12 à, cái tâm bất thiện à, cộng với lại 24 cái tâm dục giới tịnh hảo là 12 cộng với 24 là 36 tâm cộng với là 27 cái tâm đáo đại 36 cộng 27 là 63 là ra là khổ dạ. đế là 63 cái tâm hiệp thế à, là à, rồi dạ, tới à, nó trong đó nó có 51 à, tâm sở 51 tâm sở thì bây giờ mình à, trừ thêm cái tâm sở si à, khi mà hợp với tâm si nữa rồi về 28 sắc pháp thì cái phần khổ đế này không có nhân tương ưng dạ con xong phần khổ đế về cái phần tập đế thì nó gồm có tâm sở tham nó sẽ có nhân tương ưng trong đây phần diệt đế thì không có phần đạo đế thì nó gồm có 8 à, chi đạo à, thì nó sẽ có cái nhân tương ưng là trong phần diệt đế tự vì nó nằm ở trong 52 tâm sở thưa thầy dạ con xong rồi rồi xa thấu rồi mời mời bổ sung mời bổ sung Dạ con xin thử. Rồi mời Trang. Dạ khổ thì có 63 tâm hiệp thế. Um, sắc pháp thì mình ở trong khổ có sắc pháp luôn nhưng mà mình không có lấy. Và 51 là vì mình lấy 52 trừ cái tâm sở tham. À, là mình lấy 51 tâm sở trong khổ đế. À, ngoại trừ trường hợp tâm sở si khi mà nó hợp với hai tâm si tập đế thì mình nói là tâm sở tham khi hợp với các pháp hữu nhân diệt đế mình không lấy à, đạo đế thì mình lấy tám cái chi đạo hợp với 20 tâm đạo siêu thế dạ con xin hết ạ rồi xa hẳn xa hẳn chính xác ha à, Trang Dương giỏi quá rồi rồi giờ ghi là khẩu đế đã lấy nhiều nãy quý vị lấy nhiêu rồi dạ sáu ba sáu mươi ba dạ. tâm hiệp thế hữu nhân ha sáu ba tâm hữu nhân dạ. Dạ. tại sao không lấy ờ, tâm siêu thế dạ tự gì trong khổ đế không có tâm siêu thế thưa thầy à, ờ, siêu thế là thuộc về đạo đế tâm tâm đạo thuộc về đạo đế đó, là không thấy được ha thầy lấy xong ba tầm hiệp thế hữu nhân ha ghi ra luôn ghi ra cho bà con rõ là 12 tám mức thiện gì đó ghi ra trường 12 tám bất thiện 24 dục giới tịnh hảo 27 đáo đại rồi tâm sở thì sao tâm sở thì có 51 tâm sở 51 tại sao lấy 51 tại sao 51 bởi vì trừ tâm sở tham nó nằm trong tập đế đúng rồi lấy bỏ tâm sở tham ra tâm sở tham nó thuộc đế khác ha nó chứ đâu phải khổ đế không rồi vậy là mình có được ha 63 với lại 51 ha mình sẽ si trừ trong tâm si luôn trừ trong hai tâm si luôn rồi không tính hay không tính ha rồi thì chánh tâm giờ tay muốn như đây mời mời chánh tâm bổ sung nha Dạ thưa thầy, à, để con nói chậm lại mong thầy có thể giúp con, con cũng hơi à, khổ về cái này để, để con xin nói lại. Thứ nhất, cái câu này nếu mà nói khổ đế mà nói 63 tâm hiệp thế là thứ nhất là cũng không đúng. Từ chi pháp đầu tiên á, là đã trừ hai cái tâm si rồi, nó chỉ có 61 tâm thôi. Cái chi pháp lúc đầu mình học ok cái đó là thứ nhất là con nói thì về cái chi pháp còn về nói về mà tương ưng nhân di hữu nhân để con giải thích cái này không biết đúng không khi mà cái pháp mà hữu nhân pháp mà 12 tâm bất thiện giống như hữu nhân nó là có nhân của nó là như thứ nhất tâm tham thì nó có hai nhân hữu nhân là nhân tham và nhân si tâm sân thì nó cũng có hai nhân là nhân sân và nhân si tâm si thì nó có nhân si là hữu nhân nhưng khi mà tâm si sĩ sở hữu si đi với tâm si thì nó không có nhân thì lượt ngược lại khi về nói về tương ưng nhân thì nó cũng giống như trên là khi tương ưng là khi tâm tham nó đi nó có nhân tương nó có nó tương ưng là nhân uh, tham và nhân si nhân sân nó tương ưng đặt đặt nhân nhân tham làm sao tương ưng nhân tham si nữa no no no ok cái nếu mà thầy ok tâm để con nói hết tâm tham nếu mà nó đi nó phối hợp tâm tham á, thì nó phải có là hai nhân con con chưa có nói con này con nói tâm thôi chứ con chưa nói là bên sở hữu tâm nó đi khi mà tâm tham nó là pháp thì nó có nhân tương nó có hai nhân là nhân nhân tham và nhân si cái này câu nói nó đi thôi cái tâm tham thôi chứ chưa không phải nhưng mà khi mà sở hữu tâm sở tâm sở tham mà nó đi với nó phối hợp với tâm tham thì nó chỉ có là nhân si thôi thì nó là nhân tham khi nó phối hợp với tâm tham thì nó chỉ có nhân si nhưng mà khi tâm tham mà nó nó có hai nhân là nó phải có nhân tham và nhân si khi tâm sân nó có hai nhân là nhân sân và nhân si nhưng ngược lại khi tâm sân sở hữu sân mà nó phối nó đi nó phối hợp với tâm sân thì nó chỉ có là nhân si thôi ý là con nói như vậy vì cũng như là tâm tâm si khi mà nó nó có nhân thì nó chỉ có nhân si thôi nhưng mà khi sở hữu à, sở hữu si sở hữu tâm si mà nó đi với tâm si thì nó không có nhân thì ý con nó nếu mà thầy nếu mà nói về cái tâm mà nó nó có nhân tương ưng thì thì nhìn vậy nhưng mà khi sở hữu tâm mà nó đi với phối hợp với tâm thì nó khác thì nếu mà về cái chi pháp như thầy thầy nói á, thì nó cần phiêu thấy nó mâu thuẫn không từ chi pháp chi pháp lúc đầu nó là có 61 tâm mà khổ đế này lại là 63 tâm vậy là cũng không có đúng mà con thắc mắc là khi mà tâm nó phải có những nhân thì mới gọi là hữu nhân mà hữu nhân với tương ưng nhân là con thấy là nó nó giống nhau nhưng mà ngược lại khi mà sở hữu mà nó đi với tâm thì nó khác nhưng mà tâm nó phải có nhân tương ưng thì mới gọi là hữu nhân giống như 18 tâm vô nhân nó đâu có nhân thì nó chỉ đi nó đâu có nhân nào vô tham vô sân vô si hay là tham sân si nhưng mà khi tâm si nó phải có nhân si chứ nó không phải là nó không có nhân Đó, ý là con trình bày ông miếu thầy có hiểu ý con không rồi rồi à, nếu mà nói à, à, tâm tham là hữu nhân dạ yeah. là giống như tương ưng nhân dạ yeah. dạ yeah. lắc giống đó vậy thầy giải thích cho con đi thì thì tâm tham á, thật sự á, tâm á, nó có bao nhiêu nhân có hai nhân hai nhân thì ừ. tâm tham là có nhân gì nhân tham và nhân si à, nhân tham nhân si bây giờ nhân dạ. tham nó có gọi là nhân tương ưng không không nhân tham nếu mà nó đi với tâm thì nó à. chỉ là nhân nó tham, hữu nhân thôi nó là hữu nhân thì đúng rồi dạ. nó là hữu nhân nhưng mà cái tương ưng thì sao tương ưng tương ưng nó là có là hữu nhân luôn tại vì nó tương với hữu là nó giống nhau thôi này <laughs> nhưng mà, <laughs> nhưng mà cái chữ tương ưng là mình phải hiểu nó khác tương ưng là nó đi theo là là tương ưng theo thích hợp theo tương ưng theo cái cái cái tham đó đi nhân Tức tham không có tương ưng tham nó tương ưng nhân tham là sao tương ưng với tâm tham tương ưng dạ. với nhân tham được mà ta nhân si mới tương ưng với nhân tham không nhưng mà mà con biết nhưng mà cái câu pháp này tương rồi bây giờ cái khổ đế gì cái khổ đế nói tại sao sao ba cái gì sáu mốt gì dạ dạ đúng, đúng rồi con cũng thắc mắc do đó phải khổ đế là dạ vâng. giờ giờ đây ta ừ. đang nói khổ đế tức là ta nói về những cái tâm hữu nhân tâm hữu nhân tương ưng nhân đúng không các pháp tương ưng nhân tính theo giờ đây nếu nói về tâm về bên khổ đế ta nói về tâm tâm những cái tâm hiệp thế thì ta lấy hết những hiệp thế nói chung ta thấy là nó có luôn hai tâm si luôn bởi vì hai tâm si này cũng là thuộc về khổ đế mặc dù si trong tâm si là là không tương ưng nhân nhưng mà tâm si vẫn là khổ đế như thương là nói về cái khía cạnh riêng của cái khổ đế chứ không phải nói về cái pháp tương ưng nữa mà đây nói về cái cạnh riêng của cái sự khổ cái khổ đế à, là những là là hai tâm si mình lấy được rồi mới là sáng là, là sáng ba tâm là nói về tâm thôi đó nói về cái tâm mà liên hệ với cái sự khổ vậy nói, con còn nói, nói về mà tương ưng á, nếu mà nói về mà tương ưng thì mình bỏ ra à, thì mình, mình phải hiểu cái đó đó nếu mà nói về những pháp tương ưng mà khổ đế thì mình bỏ cái hai si ra thì nói về nó là không phải là pháp tương ưng à, thì mình nói tương ưng thì mình bỏ ra được thì mình hiểu cái, cái pháp vậy còn nói tập đế nói chung về tâm thì nó là khổ đế là những tâm hiệp thế đúng không chứ đâu có gì đâu chứ đâu phải kiến nhắc cho mình dạ nhưng mà câu hỏi này nếu mà nói tâm si không có tương ưng nhân nhưng mà tâm si là nó có nhân si phải không thầy tâm đúng si rồi, đúng rồi. Nó, nó là à. hữu nhân là tâm hữu nhân dạ thì tâm si là nó có nhân si mà ừ. nếu mà nói tâm <laughs> cái từ nhưng mà khi mà nói mà nhân si đi với tâm si thì nó không có nhân ừ. đúng thì không? Nó không có nhân tương ưng thôi chứ là phải không nhân đâu <laughs> phải hiểu thì thì thì đó thì nó không có nhân tương ưng đúng rồi thì không tâm không có nhân tương ưng mà bản thân nó là nhân thì đúng rồi nhưng mà cái à, nhưng mà dạ nhưng mà khi mà thầy nói là phải cộng vô là 63 mới tự kỳ khi nó là nó là tâm cũng là tương tâm nó là tâm chứ nó không phải là nhân mà cái cái cái cái câu này là là cái pháp cái pháp tương ưng nhân nhưng mà nếu mà thầy à. bỏ lúc, lúc đầu mà thầy nói nó tâm nó vẫn là có nhân thì phải cộng vô là 63 tâm chứ không thể mà 61 tâm được thầy không phải vậy ta phải tâm tâm hiểu lộn như này rồi khi nói về khổ đế tức là đây ta nói là những cái loại tâm nào mà liên hệ tới khổ à, những cái cái pháp mà liên hệ với khổ đế thì mình lấy được à, nhưng mà nếu mà nói mà nhân tương ưng nhân á, thì mình phải bỏ ra hiểu không thì đúng đúng nhân nhân à, thì vậy nhân thôi chứ đâu có đâu phải hiểu hai góc cạnh đó chứ đâu đâu có hiểu một cứ ngắt một chỗ được dạ dạ dạ thôi được dạ, con dạ dạ được vậy đó dạ. anh chính tâm làm con nhiệt não rồi thầy ơi vậy thầy con nghĩ khúc này mình phải ghi là 61 tâm hiệp thế tương ưng nhân đúng không thầy là nếu mà ghi ra vậy đó thì nghe ghi cái xem cái chữ tư nhân vô còn mình nó khổ đế không thì là mình lấy luôn dạ yeah. À, thế là là là sáu 63 tâm thì thế là thuộc về khổ đế đó là nó vậy nó thuộc về thầy, tâm thầy, là, là, là, thầy con con về cái ý nghĩa thầy những cái à, tâm mà nó liên hệ đến sự khổ mà tại cái 27 tâm đáo đại này nó cũng liên hệ đến sự khổ luôn hả thầy đúng rồi khổ nhớ là pháp hiệp thế mà nó sanh diệt nó vô thường nó, nó khổ là nói là bắt cảnh thuộc về thế tức là nó không có như tâm siêu thế tâm siêu thế là đoạn trừ cái, cái, những cái, cái kiết sử phiền não để mà đi đến cái sự chấm dứt sự khổ nó khác cái đó mà đạo đế bên siêu thế thì là xếp vô đạo đế nó thuộc về tứ đế nên mình có khổ tập diệt đạo chứ không thì siêu thế là hai mươi tâm đạo thì xếp vô thuộc về đạo đế chứ nó không xếp vô khổ đế mặc dù nói theo đúng pháp đó, tất cả các pháp hữu vi là khổ thì nó là khổ đế đúng là nó khổ đế nhưng mà nếu mình nói về tứ diệu đế à, thì nếu nó xếp qua bình đạo đế thì nó tại vì nó thuộc về tâm đạo nó vậy thôi thầy vậy cái khổ đế ghi lại đi thầy chứ nãy giờ anh chánh tâm nói thì con hiểu nhưng mà uh, ở trên thì đang nói tương ưng rồi ở dưới lại bỏ ra rồi lại cộng nó vô cái hai cái si trong khi ở trên mình trừ rồi ngay cả cái tâm sở si cũng vậy luôn ở dưới mình cũng ờ, cũng trừ ra mà mà bây giờ để vậy thì nó con thấy nó sao sao á thì giờ nếu mình muốn mình ghi lại mình 61 dạ, tâm, 61 tâm thế, thế tương ương nhân đi thầy đó, dạ chỉ lý do nữa thì thì dạ, được còn dạ, nếu không để mình đang học phần này mà không có đề tương nhân không được đó để ra luôn cái chữ luôn thì nó hợp hợp hơn còn nếu mình đề dạ, không thì mình, mình đề cho và đang trong phần này thì mình để vậy luôn đi thầy chứ bỏ ra rồi, rồi. nữa rồi giờ tới đạo đế nè đạo đế là gì đạo đế đạo đế thì sao cái gì tám tám chỉ đạo hợp 20 tâm đạo sư thế đúng rồi 8 vị đạo học hai tâm đạo 20 tâm đạo rồi bây giờ ngoại đế ngoại đế tức là cũng 20 tâm đạo 20 à, tâm đạo siêu thế trừ 20 tâm làm xế cộng với tâm sở hợp trừ bác chi đạo ra trừ bác chi đạo dạ có tính ngoại vâng. đế không thưa thầy tính chứ ngoại đế nè 20 tâm đạo nè cộng với tâm sở hợp với 20 tâm đạo nhưng mà trừ cái bác chi đạo ra nó mới là ngoại đế còn nếu để bác chi đạo vô thì thành đạo đế đúng chưa rồi đó là xong cái phần tứ diệu đế ha đúng rồi quý vị xong hết rồi ha rồi bây giờ qua B còn 20 tâm quả nữa thầy còn 20 tâm quả 20 tâm quả cũng vậy đó 20 quả mình dạ. nói là ngoại đế rồi ha. dạ 20 tâm quả cộng với 36 tâm sở. Ừ, em giờ cũng được. Rồi. Tới ờ, B các pháp bất tương đương nhân. Tức là những cái pháp nào không có nhân tương ưng với nó không? Các pháp bất tương đương nhân. đâu chánh tâm lên nói thử này <laughs> cái này mà con nói có thể theo ý con đó thì nó ừ thì cứ nói mình cứ nói dạ, dạ. nhưng mà nếu mà thầy à, ok vậy nếu mà con nói á, thì nếu mà các pháp mà bất tương ưng nhân á thì nó là là nó không có nhân à, tương ưng thì thứ nhất chỉ pháp nó là 18 tâm vô nhân 18 tâm vô nhân à, con chưa nói về tâm sở ha à, lát con nói sau 18 tâm vô nhân 28 sắc pháp niết bàn và tâm à, và nếu mà nãy mà nói như thế này á, nó không có tương thì tính luôn là hai tâm hai tâm si thì là nói là con chưa nói về tâm sở con tâm sở con sẽ nói sau chi pháp nó là 18 tâm vô nhân 28 sắc pháp, Niết Bàn và hai tâm si. Còn về tâm sở đó thì là 12 tâm sở phối hợp trừ dục. Và tâm sở si hợp trong hai tâm si. À, con 18 tâm vô nhân, hai tâm si, 28 sắc pháp niết bàn còn về tâm sở á, thì là 12 tâm sở phối hợp trừ dục và tâm sở si nó à, tâm sở tâm sở si hợp trong hai tâm si à, 12 cái này là 12 tâm sở phối hợp trừ dục 12 tâm sở 12 à, tâm sở phối hợp trừ dục 12 tâm sở gì? À, 12 tâm sở là xúc tỏ tưởng tư nhất tống quyền tất ý tâm tứ thắng giải cần à, chưa cần thủy nhưng mà chưa dục à, thì nó tên, tên là gì sẽ hư tự tha trị dục đấy tâm sở tự tha dạ, à, tâm sở tự tha dạ. <laughs> rồi xa thứ đúng quá giỏi quá trời rồi à, đúng ha có gì có ai muốn bổ sung không hay vậy đúng là đủ ha à, thưa thầy câu hỏi này chút có thầy à, các pháp mà bất tương nhân sao nó giống cái pháp vô nhân quá vậy thầy thì bất tương nhân nhân là vô nhân gì nữa ừ. <laughs> không có nhân tương ứng là như mà nó khác cái chỗ là nó có tâm si lắm á nó có ờ, nhân si trong hai tâm si nó, nó, tâm si nó không có tương nhân à, nó có khác cái chỗ đó à. dạ à. yeah, thì con mới học cái này con mới lộn cái này à. con thấy là thách à. tại vì tự cái kia con tưởng là vậy nhưng mà nó khác là cái hai tâm si khác. Cái, à, dạ, nó khác, khác có cái giọng này chút xíu đó. <laughs> khác chỗ này đó bởi vì con mới lộn suy nghĩ lộn là cái đó đó nhà dạ. ừ. à, vậy nó nó, nó, nó, mình nếu mà nói tâm vô dân thôi thì chưa đủ không chưa đúng không dạ yeah, hai tâm si trong cái tâm đó thầy dạ yeah. con giờ con dạ. biết rồi cảm ơn thầy Dạ thầy cái chỗ hồi nãy huynh Chánh Tâm nói nó trừ dục tự vì cái vô nhân nó không có sở hữu dục nó trọng đúng không thầy? Đúng rồi, đúng rồi. tâm sở vô, dạ. tâm vô nhân nó có tối đa là 12 tâm sở thôi. Chứ nó không có đủ 13. 12 tâm sở là sao thôi. Dạ dạ. Rồi, sắc pháp thì cũng vô nhân bất tương nhân luôn ha. Sắc pháp thì đâu có tương ứng nhân, niết bàn cũng không luôn. Thì như vậy là mình lấy đủ hết ha. Rồi, bây giờ tới các bất pháp bất tương nhân tính theo. rồi năm quẩn rồi mời quý vị nha lên phân tích à, năm quẩn và con hành ha nãy giờ bà con phân tích quá trình mấy người dưới đây gọi em ru người ta là cô Helena là lên phân tích cô Helena tịnh như Mỹ Ngọc đâu hai em lên thử lửa với thầy kìa dạ, Kim con... là lo em ru luôn cô Helena dạ, rồi mời cô xin... Helena à. Gina mời Gina rồi chào thử dạ con xin phép nói có sai xin thầy sửa giùm cho con là cái năm uẩn ở đây thì tại vì à, nó có đầy đầy đủ à, sắc uẩn là có 28 sắc pháp. Còn à, à, thọ uẩn là có ờ, sở hữu thọ nó hợp với những cái tâm bất tương ưng nhân còn có luôn cả tưởng uẩn thì là à, sở hữu tưởng hợp với những cái tâm bất tương ưng nhân hành uẩn á, thì nó chỉ có 10 thôi thì nó phải trừ cái thọ trừ dục và trừ tưởng à, mà hợp với bất tương nhân còn thức ẩn là à, 18 tâm vô nhân thành ra trong cái này à, các pháp bất tương ương nhân á, là có đầy đủ năm ẩn nhân xin hết thưa thầy à, đang hữu còn ai muốn lên đó không rồi tôi nói vô cho nó, nó, nó, nó động não cái gì dạ thưa thầy con xin bổ sung chỗ Sitina nói yeah. Dạ, à, dạ, năng ổn có đủ là đúng rồi nhưng mà chỗ hành ổn á, là có cái tâm sở si hợp với hai tâm si và chỗ thất ổn thì thêm cái là 18 tâm vô nhân dạ. cộng với hai tâm si nữa và thêm một cái nữa là ngoại ổn đó là niết bàn ạ à. rồi ghi đọc từ từ ghi lại quý vị đọc từ từ nhanh quá dạ, có, kiểu ghi kịp à sắc uẩn là có 28 sắc pháp à, thọ uẩn là tâm sở thọ hợp với uh, các ờ, các tâm bất tương ưng nhân à, tưởng uẩn là tâm sở tưởng cũng hợp với các tâm bất tương ưng nhân hành uẩn là 10 tâm sở tự tha trừ dục thọ tưởng à, và cái tâm sở si hợp với hai tâm si Dạ, thức ẩn là 18 tâm vô nhân và hai tâm si. Dạ, ngoại ẩn đó là Niết Bàn ạ. À. Dạ, con cảm ơn thầy. Không biết đúng không thầy? Có gì thầy chỉnh Rồi, đúng rồi, xa thứ, xa thứ. Tâm si hợp với hai tâm si mình không tính vô ha. rồi bây giờ ờ, quý vị coi lại coi quý vị lên, quý vị lên đọc ờ, coi lại có trúng không Chọc, từ từ cho bà con nghe lại đây dạ thầy ơi nguyên như đang lái xe đi làm mà thầy sorry Ủa? <laughs> dạ nguyên như đang trên đường tới sở rồi ok rồi à, như vậy pháp quẩn mà ý, các pháp bất tương nhân nhân tính theo năm quẩn thì mình lấy được sắc quẩn là sắc quẩn thì có 28 sắc pháp thì nó bất tương ưng đó có vậy nó không có tương ưng với dân nào không à, ờ, 28 sắc ok không rồi thọ quẩn ok triều chắc phải ghi ra cho đầy đủ là cho nó, nó rõ ràng thọ quẩn làm lấy tâm sinh thọ hợp với các hợp trong hợp với hợp trong nghe hơi kỳ kỳ hợp với các tâm bất tương ưng nhân rồi tưởng quẩn cũng vậy ha tâm sẽ tưởng hành quẩn à, tại sao mà, mà, mà, chỉ có 10 rồi quý vị Dạ thì 13 trừ đi 3 rồi đó thầy. Ừ, tại sao trừ 3? Thì ờ, cái ờ, dục là không có tính ờ, tại vì nó không có ừ, ở trong tâm vô nhân. Thọ uẩn à. đã Ờ, tâm sở tưởng là còn đã có ở trên cái à, thọ thọ ẩn đã có ở trên cái tâm à, sở thọ ở trên rồi tâm sở thọ có ở trên thọ ẩn ở trên rồi rồi um, tâm sở tưởng thì có ở trên cái tưởng ẩn ở trên rồi cho nên trừ ba cái đó ra rồi còn ai muốn bổ sung cho này không có muốn có ý kiến gì cho này không Dạ thầy có cần thêm vô là tại sao mà lấy 13 à, trừ 3 mà không có lấy 52 trừ luôn á thầy? để cho người sau để lo Long bị khó đang chạy xe đang chạy xe lo chạy xe đi <laughs> nhiều chuyện cái này nhiều chuyện rồi à, sao thứ nào là thức quẩn 18 bao nhiêu nhân hai tâm si bất tương nhân nhân ha rồi niết bàn là ngoại ẩn xa thứ xa thứ ha rồi được không quý vị nắm đơn quý vị alo qua nha và qua tiếp nha 12 xứ rồi con vẫn không hiểu tại sao cái thức lại là 18 uh, ờ, ờ, tâm vô nhân con chưa hiểu lắm mà thức là tâm thức là tâm á, mình lấy nãy giờ mình lấy 18 tâm vô nhân là bất tương ưng với nhân tâm vô nhân nó đâu có tương ưng nó đâu có hợp với là nhân thì 18 tâm vô nhân là thức thức quẩn là bên tâm này nè là thuộc về thức nè ờ, không cái số 18 tâm vô nhân thì con hiểu rồi nhưng mà à. vì vì là nó bắt tương ưng nhân thì nó mới là à, thì là 18 tâm vô nhân mới đứng vào đấy đúng không ạ đúng rồi đúng rồi dạ, dạ con hiểu con hơi bị ừ, ha, nắm được đúng rồi nha dạ dạ dạ con cảm ơn thầy như vậy là 18 18 tâm vô nhân này thầy là trừ hai tâm si hả à? còn không phải 10 <laughs> không phải ờ, thầy 18 tam nhân là là bất tương nhân nhân là đúng rồi hai tam si cũng là bất tương nhân luôn và đó thầy ơi và hai ờ, tam si ghi ở ờ, đúng à. rồi để phải ghi sao thôi à, và hai tam si ok à. và hai này là, là, là, rồi xài lắm ha rồi bây giờ mình xuống tới gì qua rồi 12 xứ 12 xứ rồi các pháp bất tương cân dân tính theo 12 xứ sau đây alo à, nào Trang Dương rồi em ru rồi ngồi dưới này lên nói coi dạ thầy <laughs> dạ ta, ta giải hết cho mình rồi giờ mình làm trốn rồi sao <laughs> dạ giờ con cũng phải vô làm nhưng mà đạt để con nói cái này 12 xứ thì chắc mình lấy là cái mình chỉ lấy cái ý xứ ý xứ thì có 18 tâm vô nhân và hai tâm si là cái ý xứ còn những cái xứ khác mình không lấy ủa ủa ủa <laughs> ủa dạ mình đang nói bất cứ dạ mình lấy <laughs> hết à có 12 xứ luôn á dạ rồi sao thì giờ mình mình sẽ lấy hết còn cái pháp xứ pháp xứ thì mình chỉ lấy mình chỉ lấy uh, mình chỉ lấy 12 12 tâm sở tự tự tha trừ dục dạ và trừ tâm sở si hợp hai tâm sĩ rồi còn gì nữa không sắp tế lấy không có sắc tế niết bàn nhà dạ, sắc tế lấy dạ sắc lấy tế luôn niết sắc tế lấy niết bàn lấy luôn ạ à. lấy luôn rồi xà thử xà thử sao rồi như vậy 12 xứ á, thì cái 10 xứ trên là mình lấy hết rồi không nhãn nhĩ tỷ thiện thân ờ, sắc sinh khí vị xúc và lấy hết không rồi ý xứ 18 tam nhân hai tam si là bất tương nhân ha cũng lấy được không rồi pháp xứ thì mình có là tâm 12 à, tâm sở tà tha hợp với cái tâm đó thì lấy được hết không tâm si hợp với tâm si tâm sở si hợp với tâm si cũng lấy được luôn sắc tế nếu bàn lấy được hết không rồi xà thú không à, thấy dễ chưa quý vị thấy, tới đây thấy thấy ok chưa dễ ôi ha môn của thầy thấy dễ là chết rồi là siêu nhân rồi đấy ạ rồi tới 18 giới bắt 18 giới bỏ xuống luôn cũng giấu giấu như thế bỏ xuống nãy giờ tướng Minh Trẻ nằm đâu rồi ta không thấy ta trong Nguyễn tìm lục lọi <laughs> trốn đâu rồi dạ là đang ở dưới bánh tre đó thầy hóa đây nè trên room nè cho à, chúng ta coi nằm đâu à, iphone đúng, đúng rồi đi. iphone iphone phải đúng không? đi đi công tác rồi thầy ơi đi công tác hả thầy, thầy cái cái chỗ mà tâm sở si học hai tâm si này tại sao là nó nằm vô cái uh, pháp xứ bất tương nguyên nhân thầy chỗ này nó sao con cầm phiêu chỗ này là ủa nãy giờ không tâm sở si hợp với hai tâm si tâm si đâu có tương nguyên nhân đâu nó bất tương nguyên nhân chứ gì sao đúng không tâm sĩ si hợp hay tâm sĩ là bất tương nhân nhân đúng không thầy con quên chứ không phải không hiểu con hiểu rồi con lại quên ý thầy ơi thầy phải giải lên từ đầu á thầy ơi Nói trời chắc chắc luôn đó lại lại lại hiểu rồi sau đó là lại là nhớ sao lại, là không hiểu <laughs> Rồi bây giờ 18 giới ai lên? Ai lên? Dạ có đầy đủ thưa thầy. Rồi mời nào đầy đủ là sao với <laughs> Dạ thì giống như cái 12 xứ hồi nãy thì cái 10 giới 10 uh, ờ, mới đầu là cái 12 sắc thô á. Uh, à. đã có rồi có uh, là là có rồi cái năm giới uh, thức là cái ngũ sông thức là có luôn. Rồi ý giới đó là nó có là hai cái tâm tiếp thâu à, à, và kháng ngũ môn là có. Còn ý thức giới là ba tâm quan sát, kháng kháng ý môn và cái à, tâm à, vi tiếu. Còn à, pháp giới đó thì là nó có à, đủ à, xin lỗi, nó có 12 à, 13 trừ dục, thành ra còn có 12 sở hữu trợ tha à, cộng 16 sắc tế và niết bàn. Thành ra cái câu này là có đầy đủ 18 giới. Xà thú, xà thú, hay quá là xà thú. <laughs> Rồi, pháp giới đây là ờ, lấy ờ, lấy gì ba quan sát ờ, có không? Ờ, ý, ý thức giới chứ chưa chưa à, mười sáu sắc tế thì lấy ha 16 sắc tế lấy ha bạn rồi 12 tà tha rồi tâm sẽ si hợp trong tâm si thì mình cũng lấy luôn ờ, Thưa thầy cho con hỏi này thứ 12 trợ tha với trợ tha nó khác nhau không thầy? Trong bản trợ lưu... tha chứ không phải trợ, trợ tha chứ không phải trợ nha. Tương tự mà theo á, kia là trợ tha, tương tự mà theo. chứ mà... phải trợ giúp chứ không phải trợ giúp, trợ tha à mà trong bản new nó để là sở hữu trợ tha thầy à ai ai đây ở trong bản new nè con new nào của ai nó ghi lộn quá ghi lộn dạ dạ cảm ơn thầy ý thức giới là mình lấy được ba tâm quan sát nè cái môn cộng nhân cũng bị liếu rồi mình lấy chỗ tâm vô nhân được không thì cũng cũng đủ rồi ha Ủa không có cộng hai cái tâm si hả thầy? Rồi muốn cộng vô thì cộng thêm vô. Phải cộng chứ thầy, tự bỏ ra của con. <laughs> biết nghe nói thế nào cũng chọn lên à. si. <laughs> Dạ, tổng cộng là có 7 tâm thôi. Rồi, rồi à, giờ tới cái à, gì? Rồi giờ tới uh thực đế thực đế thực đế cái gì đấy khổ đế tập đế diệt đế đạo đế rồi ai lên nói đây khổ tập diệt đạo thầy cái 12 tự tha mở ngoặt ra trừ dục đi thầy đặng cho người ta biết này <laughs> này cái tên ghi rồi giờ ghi thêm nữa rồi tại vì học sinh giỏi á thầy à, giỏi quá dạ, làm ra cần phải biết <laughs> rồi tôi dự đế là cái chót là cái gì định tâm rồi lên giải quyết tư gì đấy luôn nha rõ ràng dạ thưa thầy <clears throat> thì uh, trong cái uh, tứ diệu đế này thì uh, nó có là hai đế uh, khổ đế thì nó là có 18 tâm vô nhân uh, hai tâm hai tâm si 12 tâm sở sắc pháp và tâm sở si hợp trong hai tâm si mười hai tâm sở gì mười hai tâm sở không mười hai tâm sở tự tha mười tâm sở tự tha thầy chiều dục tập đế thì à, không có diệt đế thì là niết bàn đạo đế thì không có không lấy không có diệt đế thì sao diệt đế là niết bàn thầy à lấy hay không lấy mà niết bàn lấy thầy lấy chờ <laughs> lấy dạ con xin hết thưa thầy à, và chính xác à, à, à giỏi quá ta ăn giỏi ta vậy mà thông nữa không thông qua được rồi tôi diệu đế mình lấy được ờ, khổ đế lấy được ha như vậy ờ, diệt đế lấy được tập đế thì không lấy được ha tập đế là nó nó, nó là tâm sở tham là nhân tham không lấy được đạo đế cũng không lấy luôn thì đối với tứ diệu đế là pháp phi nhân thì mình lấy được khổ đế với lại diệt đế những chi pháp được liệt kê ra vậy ha rồi vậy là hôm nay mình học được ờ, cái bài số mấy câu số 3 là không gì câu số 3 rồi ờ, đến đây là mình ngưng này ha đến đây vừa phải lẽ không đủ đủ nhất cái đầu rồi <laughs> do phước quý báo hôm nay nguyện cầu cho tất cả chúng ta luôn được năm pháp sống lâu sắc đẹp an vui sức mạnh và sống cấp trí tuệ thành tựu chánh trí đồng đều nhà cả hai nam mô thầy nam mô tham maya nam mô sẽ rồi trả cái cho đúng xa thú xa thú chúng con kính chiên thầy đầu nó vẫn bùng biên đó lời chú nguyện sau khi học pháp cho phước báo mà con đã được học vì diệu pháp nguyện đừng bao giờ bị nạn khổ đừng lâm trọng bệnh được chết trong an lành đừng bao giờ bị rơi vào bốn khổ cảnh chúc sanh ngạ quỷ atula địa ngục nếu còn phải tái sanh nguyện cho con luôn được sanh làm người trời và luôn có chánh tri kiến, tránh sân vì tà kiến. Cuối cùng xin nguyện cho con sớm thành tựu chánh trí, chứng ngộ niết bàn trong thời vị lai, ngay từ giờ phút này. Sám hối Phật bảo, Bố Buddha Kama Pana Buddha mình về nó Quần đề hành bà đã bằng sùm quá rút ta mần Bố thề vô khá lý tổ đồ sổ Bố hồ khá má tu tăng má mần sám hối pháp bảo ma amma kama ba na uttamam về nó quanh đề tập tham bằng chát đú thần quá rằng tham mẹ vô khá đi tổ đồ sổ tham mồ khá má chú tầng má mặt sám hối tầng bảo sằng khá kama ba na uttamam về nó quanh đề tập sằng khanh chát vít thoát tamam sẵn khề vô khá đi tổ đồ sổ sẵn hồ Amato tầng ma màu Patida Naga Tha Hồi hướng sự kiện nghe Pháp Giá Già Devata Santi Quy Hạ Hòa Sini Tupe Kha Re Bhuti Kha Re Ta Hình Ta Hình Tà Tham Má Đà Nề Ná Ba Hoàn Tu Bù Chi Tà Xuất Hình Cá Ròn Tề Thá Quy Hà Ram Hành Đa Lệ tề Rá Chát Mắt Trà Ná Hoa Khà Chát Thích Kha Vô Sà Ra Huy Cà đà na phá tỳ cu bà sa cà gà mà cha đề xà gà mà cha isara sa bà na phù tà súc di tà phá hoàn tề cha là pu trà về pi cha ada ada sầm phá hòa sân sề đá trà tà atha vô phá bà ti cà ni già ni kang thăm mà qua rằng bà ti cha tề sa bề tu khách xá ca rồn tu sẵn kha dần à tu chi rằng sa tặng tham mộ tham má tha ra chá u ca là sáng khổ hồ phú sa mắc gồ á a tha giá chá y tà giá chá am hệ rắc khá tú sắc tham mộ sắc bề bí tham má chà ri nổ vô tình sắc bà phu nề già má tâm mà ri giác ba về đi tề chẳng kinh chi cầm cát bằng kusala kamang katapang viriyang mama kayena pacha manasa didase jua tang katang ye sata sannino atiye cha sata asannino katang punya phalang nehang sapa be và vì có hoàn tư tề di tăng cát hằng suy đi tăng đi năng vốn nhã ba làm ma già di chát tát tha nam trà nam tí Tê qua cánh toàn đi về để dùng sắp phê lục hàm hí về sát á. Chiều qua chiều ta ra hề chú cà. Mà nụ nhàng phù cha nàng sắp phê là phần rú. Mà mát chê tất xa. Chỉ đằng quá ta mê đà năng hát xa quá khát già quá Mô tú anh hà gắt tê cà lê. Chỉ năng nô nhà, chỉ năng nô tu xúc kỳ tạo tỳ năng nô nha tỳ năng hồ thứ su ki ta hồn tỳ nha ta yo tỳ năng nô nha tỳ năng hồ thứ su ki ta hồn tỳ nha ta yo sa thú sa thú sa thú